Hi, xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui gặp được lại các bạn Hôm nay là Chủ nhật rồi Quý vị có khỏe không? Mình xin hát một bài để tặng đến ờ, quý vị Đó là bài Một căn nhà mướn nhé đồng lương hàng tháng anh chẳng mấy dư nên không gấm lùa mấy áo bờ hiền chưa một lần cùng em giàu phố sớm tôi lo việc sinh nhai nhưng tình hai đứa càng thêm ấm nồng em ơi đừng buồn vì mình thiếu thốn chốn vân vơ hiền em ơi đời nhiều cam mây yêu ngoa em xa nhà lờ có bể nào ta thương hận khóc tình dở dang một căn nhà mướn hai đứa có nhau mong sao suốt đời nửa bước dù bây giờ mình còn tay trắng ta sẽ xây dựng tương lai rồi cũng có căn nhà như ai đồng lương hàn than anh chẳng mấy dư nên không gấm lùa mấy áo nhai nhưng tình hai đứa càng thêm ấm nồng em ơi đừng buồn vì mình túng thiếu chớ sầu vì anh gian lao em cứ lo bốn phần bờ nặng khóc tình dở dang một căn nhà lớn hay xin cảm ơn quý vị rất nhiều nếu ờ, thấy ờ, video này ờ, hay hữu ích thì quý vị hãy nhớ like cho mình một cái bình luận comment cho mình để mình biết mình sẽ hát những bài gì theo yêu cầu quý vị quý vị muốn mình hát bài gì nhạc bolero những cái tình những bài hát nào thì nói ra thì mình sẽ hát theo yêu cầu quý vị xin cảm ơn nhiều